Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lú số kèo của mình Thì hôm nay mình sẽ lên nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải ngoại hạng Anh nữa nha Thì trước khi mình vào cái nhận định cho tất cả anh em cái giải ngoại hạng Anh Thì mình đi sẽ đi về thông lược những trận ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em Thì ngày hôm qua mình đã nhận định cái kèo Porto cho tất cả anh em trên cái lượt đấu um, ngoại hạng Bồ Đào Nha nha anh em Thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm với cái mã kèo Porto Và nằm tài thì trận này anh em cũng đã hấp được cái mã tài nhưng mà anh em gãi cái mã kèo Porto và cái trận Kaidit này thì mình cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà Kaidit và anh em nằm mã tài thì cái trận này anh em cũng húp được cái mã tài nhưng mà anh em gãi cái trận Botto thì anh em cũng à, quề nha anh em anh em chỉ lỗ like thôi. Và thì à, chiều hôm nay sẽ có trận um, U20 Iran với U20 Iraq nữa thì à, và có um, trận của uh, Bernabeu và Liverpool nữa anh em thì à, hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em à, cái um, trận đấu giữa ờ, MU và Southampton nhà chồng 27 nha anh em diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 12 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng anh em cũng thấy MU đang có vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 49 điểm sau 25 vòng đấu à, đang kém một vòng đấu so với um, Man City nha anh em và nếu mà trận này MU gặp Southampton thì MU đang có cái phong độ uh, rất tốt nhưng mà gặp Southampton thì có cái phong độ trong cái mùa giải này không tốt cho mấy nha anh em thì sâm tên mùa giải này sẽ có cơ hội là nắm chắc cơ hội trong tay để xuống đi đá giải hạng nhất Anh luôn rồi anh em. Thì nếu mà trận này ờ, MU đang cách ờ, thằng ờ, Man City với cái tỷ số là 9 điểm mà đang thiếu một bàn một một trận thì giống như Man City nè, Man Man U thì anh em cũng thấy rồi cách 9 điểm nhưng mà trận này Man U nắm chắc trong tay là 3 điểm là chỉ còn cách 6 điểm nhưng mà kém hơn một trận thì vẫn còn cách chỉ có 3 điểm nếu mà Man City có say sở mà thua trong một trận thì có thể là Man U sẽ dí lên cái vị trí um, nhì bảng này luôn nha anh em đây mình sẽ đi vào cái này là chưa à, mình à, chưa có phân tích về cái thứ hạng của Southampton cho tất cả anh em. Thì Southampton đang đứng vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng và có 21 điểm sau 25 vòng đấu. Thì anh em thấy thằng Southampton này nó đang có một cái phong độ là trong cái mùa giải này rất là tệ hại luôn anh em. Anh em thấy trong cái chuỗi ờ, đấu của Southampton trong cái mùa giải này đang cầm cái vị trí đèn đỏ thứ 19. Nếu mà Southampton không gắng vương lên lại thì Southampton sẽ tụt xuống hạng nhất Anh luôn nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thằng MU gần đây nhất thì MU có cái phong độ đang rất là tốt nha anh em đang rất là tốt tại sao tại sao MU lại để trận đó MU lại để thua thằng Liver tới tỷ số là 7 không thì um, giống như anh em cũng thấy tại thằng MU nó mùa này nó cũng không vô địch ngoại hạng Anh nổi nên nó dưỡng sức cái trận vừa rồi dưỡng sức cho Liverpool đã thoải mái MU chỉ cần à, năm nay MU à, thắng vô địch cái cúp C2 thôi cái cúp C2 thì năm sau MU chắc ăn là có vé để đá C1 rồi anh em nhưng mà vị trí xếp hạng của thằng MU bên trên bảng xếp hạng hiện tại bây giờ thôi là MU vẫn dư sức để đi vào um, đi vào à, đá C1 rồi anh em thì anh em thấy cái thành tích trong 10 trận gần nhất MU chỉ để thua đúng thằng Liverpool trên sân nhà của Liverpool thôi còn bên phía sau tâm Southampton thì sau tâm Southampton vừa rồi mới thắng thằng Leicester City với tỷ số 1-0 trên sân nhà của mình và trước đó thì uh, Southampton toàn thua anh em giờ 10 trận đấu của Southampton thì Southampton chỉ thắng đúng 3 trận trước uh, Chelsea và trước Blackburn trên FA Cup và Southampton là để thua tới 7 trận rồi mà chưa có trận quà nào của Southampton thì anh em xem cái thành tích chơi trên sân khách của Southampton Southampton chỉ ăn đúng Chelsea trên sân nhà của Chelsea thôi còn ngoài ra sau tên toàn thua nha anh em còn anh em xem cái thành tích chơi trên sân Anfield, sân nhà của Manchester United thì anh em thấy MU chơi trên sân nhà hầu như là bất bại. Tại chơi trên sân nhà MU có một cái động lực là không để cho cổ động viên phải thất vọng về cái đội bóng của mình. Thì anh em thấy MU chơi trên sân nhà MU đã toàn thắng. Trong 7 trận gần nhất thì MU đã thắng 5 trận và để hòa trước thằng Leeds một trận. Và cái trận gặp Brentford thì nó bị quản nha anh em. Thì anh em thấy chưa? anh em thấy cái phong độ của thằng MU chơi trên sân nhà là không có thể ờ, từ nào mà để diễn tả được nha anh em thì anh em thấy cái phong độ này là à, không có làm cho cổ động viên thất bại thất vọng nha thì mình sẽ đi vào cái phần đối đầu của thằng MU và thằng sau tâm tên thì anh em thấy trong bốn lần đối đầu gần nhất thì trận gần nhất thì ờ, MU sắn thâu thăm tên với cái tỷ số là 1-0 trên sân nhà của sau tên nha. Trước đó thì trên sân nhà của MU thì MU thắng sau tên tới cái tỷ số là 9-0 anh em thấy là cái này là khởi động đầu mùa giải nha anh em là MU thắng sau tên tới cái tỷ số là 9-0 mà hai trận hòa trong giữa ờ, bốn trận này thì anh em thấy hai trận hòa lúc đó là MU đang có cái phong độ không tốt nha thì hiện tại bây giờ MU đang lấy dần lấy lại cái phong độ của mình rồi thì mình sẽ tiến vào cái phần đội hình dự kiến của hai đội cho tất cả anh em xem thì anh em thấy bên phía MU sẽ chơi với sơ đồ 4231 hàng công cao nhất là Rashford nha anh em phía dưới cánh phải có Anthony và tiếng giữa thì có Bruno Fernandes chê về vị trí cánh trái thì có Sancho còn bên phía ờ, sau thông tin cũng vẫn chơi với sơ đồ 4231 nha anh em thì ờ, trận này không có sự góp mặt của Eriksen Eriksen đang bị ờ, chấn thương nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cho tất cả anh em thì trong cái trận này tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là MU đá trên sân nhà của mình và được nhà cái đánh giá rất cao trong cái trận này thì MU đang chấp với mã kèo là 1.5 và tài xỉu là 3 thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo trên được nha vào cả mã kèo ngoại u được còn tài xỉu tài xỉu thì mình không phiên anh em vào mã tài xỉu anh em chỉ cần chờ mình báo cho tất cả anh em đánh rung trong nhóm thôi đánh rung thôi anh em khỏi cần phải vào tài xỉu vội anh em chỉ cần đang nằm mã kèo trên là MU chấp 1.5 thì tại sao mình phiên anh em nằm MU 1.5 thì mình sẽ ờ, gửi kèo cho anh em xong rồi mình sẽ ra mình phân tích cho tất cả anh em tại sao cho anh em nằm MU thì anh em thấy đây hiệp 1 thì MU đang chấp với mã kèo là 0.5 và tài xỉu 1.25 thì anh em cứ vào cái mã kèo MU chấp 0.5 cho mình nha. MU chấp 0.5. Góc góc thì hiện tại MU đang chấp tới 2 tới rưỡi lần anh em. MU chấp 2 tới rưỡi góc và tài xỉu góc thì tới 10 thì anh em cứ nằm cái mã kèo MU chấp full trận hai tới rưỡi góc cho mình và anh em nằm thêm cái hiệp 1 MU chấp 1,25 góc cho mình thì nói chung là từ góc tới trận anh em cứ nằm full trên cho mình là ok thì mình sẽ phân tích cho tất cả anh em tại sao anh em lại phải nằm cái mã kèo trên đây anh em thấy vừa rồi MU đã đá trên đấu trường à, đây MU đá trên đấu trường ngoại hạng Anh thì MU đã để thua Liver tới cái tỷ số 7-0 trên sân nhà của Liver thì đợt này MU sẽ gặp thâu tâm tên trên sân nhà của mình nhưng mà sau tên này rất là yếu cách xa hàng MU rất là nhiều thì MU sẽ lấy danh dự là trong cái trận đấu này để cho cổ động viên không phải bị mắc mặt giống như trong trận vừa rồi thì MU dạ. sẽ lấy lại những gì mà MU đã để thua trong trận rồi trước Liverpool thì trận này mình dự đoán tỷ số sẽ từ 4-0 đến 5-0 cho MU luôn anh em thì MU trong trận này MU là quyết tâm lấy lại những gì mà À, để mắc mặt trong trận rồi gặp à, Liver nha thì đó là cái phần nhận định của mình giữa trận MU và sau thăm tên thì anh em nào mà trùng ý kiến với mình thì anh em cứ nằm theo những cái mã kèo mà mình gửi cho tất cả anh em còn anh em nào mà không tin tưởng mình thì anh em cứ có quyền đánh nghịch lại những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em nha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 tại sao anh em phải có trang mình mới đưa cho tất cả anh em vào nhóm thì anh em vào nhóm anh em chơi trang mình mới um, cho kèo anh em anh em đánh mới dễ chứ anh em đánh ngoài qua thầu qua cò mình gửi kèo trong nhóm nhiều khi anh em đánh ngoài không được bởi vậy mình bắt buộc phải vô nhóm mình anh em phải có trang anh em chơi mới hiệu quả và một khi anh em đã đăng ký trang được rồi thì anh em phải cần và phải chuẩn bị là một số vốn để anh em lên anh em đánh giống như anh em đánh anh em phải chuẩn bị vốn ít nhất là tầm một củ để anh em à, vô anh em à, lên giống à, anh em muốn kèo giống như anh em anh em muốn 200 để tặng sau anh em thua hoặc là kèo đó anh em nghi nó không thắng nổi thì anh em có thể xả kèo lại 300 hoặc 400 thì tỷ lệ anh em không thua nó mới cái rất là cao nha bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em